thì không phải chắc chắn 100% là bạn sẽ cho thuê được nhanh nhất hoặc là dễ dàng nhất là trong những cái giai đoạn như ờ, Covid hiện nay thì cái việc mà cho thuê nó sẽ khó hơn giá cả nó sẽ thấp hơn với cái mong muốn của mình thì làm thế nào để mà mình có thể là cho thuê được ờ, căn hộ một cách dễ dàng nhất thì đây là một vài cái kinh nghiệm của của bản thân tôi và cũng như là của những người khác đã từng cho thuê thì à, tôi à, muốn chia sẻ với bạn điều này qua cái video ha nếu bạn thấy cái video này có thể là giúp ích cho một ai đó hay giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ à, subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được cái video sớm nhất khi mà tôi đăng cái video mới lên à, về cái à, chủ đề mà làm thế nào mà có thể là cho thuê căn hộ một cách nhanh nhất thì à, đầu tiên khi mà bạn à, lựa chọn đầu tư thì bạn phải xác định được là cái đối tượng khách thuê của bạn là ai ví dụ như là đối tượng khách thuê của bạn là độc thân hay nhân viên văn phòng thì bạn nên chọn những cái căn hộ mà nó giá trị của nó nó cũng rẻ thôi ha còn nếu mà là người có thu nhập khá hoặc là à, những cái căn hộ cao cấp thì đối tượng của nó là những người nước ngoài hoặc là những vợ chồng mới cưới à, những những người mà họ có thể mà có thu nhập mà cao một chút họ làm ở những cái khu trung tâm ha thì bạn phải lựa chọn những cái căn hộ nó thuận tiện nó gần ở những khu trung tâm à, và nó có đầy đủ tiện ích thuộc loại là trung và cao cấp và nếu mà bạn muốn à, đầu tư à, cho doanh nghiệp hoặc là cho những cái người mà họ kinh doanh thì bạn có thể là đầu tư shop house à, mua những cái khối đế ở trong những cái chung cư ha để bạn có thể cho thuê để họ kinh doanh đó là cái à, đầu tiên là bạn chọn đối tượng khách thuê để bạn xác định đúng cái tệp khách hàng của bạn cái thứ hai đó là bạn à, chọn cái vị trí của cái căn hộ thì vị trí của căn hộ của bạn nó sẽ nằm ở trong cái building mà cái building đó nó phải nằm ở cái vị trí nào ví dụ đối với lại căn hộ mà giá rẻ thì có thể là nằm xa xa một chút à, nó cũng nói chung là cũng thuận tiện nhưng mà nó xa với trung tâm à, thì à, cái cái giá thuê của nó rẻ và những cái người đúng với cái nhu cầu của họ họ sẽ thuê còn đối với những cái căn hộ mà cao cấp hay là những người có thu nhập cao làm ở việc ở những khu trung tâm thì bạn phải lựa chọn những cái building nó nằm ở khu vực à, ví dụ như Bình Thạnh hoặc là Phú Nhuận ha, à, quận à, tư chẳng hạn à, vì nó kết nối được với lại trung tâm và nó có thể đi à, các nơi dễ dàng cái đó là vị trí của nguyên một cái building còn vị trí của căn hộ ở trong cái building thì tùy à, bạn có thể là lựa chọn khu vực mà nói chung là cũng phải hợp với phong thủy một chút đừng có kế cái nhà rác hoặc là đừng ngay cái cửa thang máy mà mở ra mình nhìn vô nhà mình đó rồi cũng hơi là khó chịu ha rồi à, bạn có thể là tùy đối tượng ví dụ bạn là à, đối tượng bạn thuê là người lớn tuổi thì bạn có thể là mua những cái căn hộ ở thấp bên dưới nó vừa rẻ và nó có thể là phục vụ cho cái đối tượng đó tại vì cái việc mà đi lên đi xuống nếu mà có tình trạng cháy nổ xảy ra thì người già họ không bao giờ thích à, đi cao như vậy ha rồi à, cái à, lựa chọn khi mà lựa chọn hướng thì bạn nên Ờ, không không nên lựa chọn cái hướng mà phù hợp với cái mạng của bạn tại vì bạn mua để cho thuê thì bạn à, lựa chọn những cái hướng mà hướng mát à, view bình thường cũng được còn nếu view đẹp á, thì à, giá nó đã cộng vào giá và giá cái cái cái căn của bạn sẽ mắc tiền hơn nhưng mà nếu mà là cái khu mà bạn à, tính là cho thuê với giá cao à, thì bạn cũng có thể là à, thuê cái view nó đẹp à, có thể là view hồ bơi hay là view công viên gì đấy còn không thì bạn cứ lựa chọn view thoáng và à, hướng mát là được đối với những cái căn hộ mà, mà bạn mua lại để mà uh, sửa sang lại để mà cho thuê thì bạn phải xem uh, trong cái nội và ngoại thất của căn hộ của bạn ví dụ ở ngoài thì bạn không sửa được à, ví dụ những cái căn à, hộ chung cư mới thì bạn không được phép sửa chữa nhiều bạn chỉ được sửa ở trong cái căn hộ của bạn thôi bạn có thể là design thiết kế theo cái mẫu của chủ đầu tư như vậy nhưng bạn có thể là à, ngăn thêm phòng đọc hay là tự nhiên cái nhiều cái cái căn nó, rộng quá vì một một à, phòng ngủ nhưng mà bạn có thể là ngăn thêm một cái vách ngăn nhẹ nhẹ khi mà bạn uh, truyền thông ra hay là bạn quảng cáo ra thì nó là một căn một phòng ngủ cộng một chẳng hạn thì nó vẫn có ưu thế hơn những cái căn một phòng ngủ à, thì đó là cái cách mà bạn có thể làm hoặc là bạn có thể là trang trí lại cái căn hộ của mình ha cho thêm hoa tươi hoặc là cho thêm à, những cái cây cảnh ha hoặc là thêm những cái tiện ích ha tiện ích ví dụ những cái vật dụng mà có thể là thuận tiện trong cái việc mà sử dụng à, hàng ngày ở trong nhà tắm hay là ở uh, kệ hay là những cái mà nơi mà mình mình có thể sử dụng được và một điều đặc biệt là bạn à, sẽ nên bỏ cái sông mùi á, mùi thơm á, à, trước khi mà cho thuê thì bạn à, sẽ à, nhờ cái bạn môi giới có thể là vào bật máy lạnh lên cho mát cắm cái à, sông mùi đó để cho nó khi mà họ bước vào họ ở ngoài à, rất là nóng ha họ bước vào cái căn hộ của bạn vừa thơm tho và vừa mát mẻ sẽ tạo cái cảm giác nó Ờ, dễ chịu hơn à, và mình dễ dàng cho thuê hơn ha rồi bạn có thể mà ờ, sơn lại ờ, theo cái thiết kế của bạn bạn thấy cảm thấy là nó đẹp mắt thì bạn có thể sơn phết lại thực ra là cái việc mà sơn phết sửa chữa nó không không bao nhiêu tiền nhưng mà khi mà bạn à, làm mới lại như vậy thì cũng dễ dàng cho thuê hơn tiếp theo là khi mà bạn à, cho thuê đó thì bạn phải chú ý cái hợp đồng thuê ví dụ như là khi mà đặt cọc á, thì tại vì nhà bạn là full nội thất thì bạn phải luôn luôn nhớ là đặt cọc là phải hai tháng tại vì ờ, có những cái trường hợp mà ờ, khách thuê họ sẽ delay lại cái tiền nhà nếu mà bạn không giữ bạn chỉ giữ một tháng tiền cọc thì ờ, đâu đó là bạn sẽ bị hụt cái tiền mà nhiều khi cái tiền tiền tiền cọc của của họ có một tháng thì trừ vào cái tiền nhà không có đủ tiền ví dụ trả tiền điện tiền nước hay là những cái phí quản lý ha thì nên mà luôn luôn mình sẽ giữ hai tháng tiền cọc và trong cái à, hợp đồng của bạn phải ghi rõ tất cả những cái à, điều khoản nếu mà vi phạm thì hướng xử lý như thế nào để khi mà nó có vấn đề xảy ra thì à, nó dễ dàng xử lý hơn ha khi mà bạn bàn giao nhà đó cho thuê thì bạn phải luôn luôn ghi tất cả những vật dụng hoặc có cả dính tường và có cả những cái rời ha thì như vậy ha, thì nó rõ ràng ra và mọi người sẽ ký trong cái ờ, nguồn uh, vật dụng đi kèm như vậy thì nó chi tiết à, và một cái điều mà là quan trọng đó là cái việc mà bạn định giá cái giá thuê sao cho nó hợp lý ví dụ như là bạn có thể là tham khảo môi giới xem rằng là cái giá như như thế nào gọi là hợp lý và bạn sẽ biết được trước khi như vậy thì bạn sẽ đánh giá được cái ưu nhược điểm của cái căn hộ của mình à, ví dụ như cái ưu điểm của nó rằng là à, cái view đẹp view hồ bơi hay view công viên gì đấy à, và cái uh, hướng mát là thiết kế đẹp chẳng hạn thì đó cũng là ưu điểm bạn sẽ xem xét ở cái môi giới người ta sẽ đưa ra những cái giá cho bạn để bạn có thể là xem xét à, và ừ, cái giá đó có thể là điều chỉnh hàng năm à, tùy theo cái mức độ mà tăng giá của cái khu vực đó hoặc là khi mà gặp những cái vấn đề giống như là dịch covid này thì bạn cũng có thể giảm giá cho khách hoặc là bạn à, để mà cho thuê dễ dàng hơn bạn có thể là bạn sẽ cho thuê nó uh, dài hạn à, thu tiền hoặc là thu tiền nó nhiều hơn một chút nhưng mà giá thì giá nó có thể là giảm hơn à, thấp hơn so với những cái căn hộ khác 10% chẳng hạn ví dụ 10% một năm bạn thu trước một năm thì nó đâu đó nó cũng đưa vào số tiền nhưng mà họ sẽ thấy rằng là à nó rẻ hơn chẳng hạn hoặc là bạn có thể là linh động cho họ là trả từ từ cái tiền mà là tiền ờ, cọc đi ví dụ như là tháng này trả vừa một tiền tháng tiền nhà một tháng tiền cọc hoặc là ờ, tháng sau sẽ trả tiếp một tháng tiền nhà một tháng tiền cọc chẳng hạn như vậy cho nó giảm cái việc mà là thanh toán một lúc cho khách hàng thì cũng đó là một cái việc mà là để hỗ trợ khách hàng đó là một vài thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi ờ, kinh doanh à, thuê ấy, và cho thuê hoặc là mua và cho thuê của bạn sẽ gặp nhiều cái điều à, tốt đẹp và bạn à, kinh doanh thành công chúc các bạn kinh doanh luôn luôn thuận tiện à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo